MSM điện thoại siêu rẻ 170 lệch chay Hải Phòng, huyện mãi sóc mừng lương về, Samsung Galaxy Note 20 Ultra, giá trị 15 triệu 150 nghìn, trả trước chỉ 5 triệu 550 nghìn, siêu lướt, đẹp 99%, cam kết zin nguyên bản full áp suất, hàng đủ màu thoải mái lựa chọn, bảo hành một đổi một lên tới 12 tháng, miễn phí ép kính lần đầu nếu rơi vỡ, hỗ trợ trả góp từ 18 tuổi, thủ tục nhanh chóng đơn giản, 10 phút xét duyệt có máy dùng, duy nhất chỉ có tại MSM 170 lạch chay.